ở trên đường cầu video lẫn đường cầu Zalo ngày hôm nay thì những cái đường cầu mình chốt cho anh em thì à, có cái tỷ lệ là khá là trái ngược nhau anh em ạ nhất là cái đường cầu ở trên à, video này đường cầu video thì thời gian gần đây thì cái tỷ lệ chiến thắng của chúng ta cũng không được cao cho nên là quý anh chị em cũng như các bạn chú ý nhé anh em mà đã theo dõi video chúng tôi rồi mà nếu mà trùng cầu với những cái đường cầu mình chốt thì anh em có thể là đánh cho mình vào vào cho mình nhưng mà anh em nên chú ý là vào nhẹ tay thôi nhé vui chơi trả đá bia hơi thôi còn à, có thể nếu mà có thể được thì anh em mà cần sự giúp đỡ ở những cái đường cầu kín của chúng tôi thì anh em có thể liên hệ qua mình qua số Zalo thì mình sẽ chốt cho anh em những đường cầu kín à, những cái đường cầu ở trên Zalo thì à, anh em nên lưu ý rằng là có tỷ lệ chiến thắng nó cao hơn rất là nhiều và đặc biệt là cái tỷ lệ thành công của chúng ta dường như là tuyệt đối rồi bởi vì là những đường cầu trên đây là những đường cầu kín cho nên là chúng tôi nghiên cứu cũng rất là kỹ rồi để gửi đến cho tất cả anh em cho nên là cái tỷ lệ chiến thắng của chúng ta cũng rất là cao như vậy là thống kê lại một chút cái kết quả cũng như là thống kê lại một chút một số anh em ngày hôm nay vào đường cầu bên mình ở đường cầu à, Zalo nhóm kín thì à, mình chốt tập trung đó là ngày hôm nay thì bạch thủ và ba chân lô ngoài ra thì cả hai đài mình chốt cho anh em cả cặp đầu đuôi nữa thì thật sự rất là may mắn bởi vì những đường cầu mình chốt cho anh em cũng đã chiến thắng ngày hôm nay rồi chẳng hạn như đài huế này đài huế thì ngày hôm nay mình chốt cho anh em đó là bạch thủ 15 à, ba chân lô đó là 415 và 515 thì à, đầu đuôi vip đó là 2772 nhé mình chốt cho anh em vào lúc 15 giờ 53 phút này ngày à, 15 tháng 5 nhé đấy Bạch thủ 15 ba chân lô đó là 415 315 này, đầu đuôi đó là 2772. Đấy, cầu phải nổi cho tất cả anh em. Thì à, đây là kết quả của Đài Huế. Kết quả Đài Huế thì à, cái tỷ lệ nổ chúng ta là ngày hôm nay tuyệt đối anh em ạ. 100% chiến thắng. Đấy, 100% nhé. Tuy rằng là nó đến không sớm anh em ạ. Tận vị trí giải 4.6, xin lỗi anh em về giải 4.7 đúng không? Giải 4.7 đã nổ cho anh em có bộ số là 90415. Thì à, chúng ta đã hoàn thành con bạch thủ 15 này hoàn thành ba chân lô đó là 415 này và đặc biệt hơn nữa là đồ đuôi đó là 2772 chúng ta cũng đã hoàn thành nó còn 27 cho tất cả anh em rồi đây nha anh em nhé cái kết quả thì nó rất là ok anh em theo dõi thì anh em đã biết rồi thời gian gần đây thì cái lệ chiến thắng của chúng ta cũng rất là cao và ngày hôm nay thì à, cái đường cầu à, cặp 2772 cái đường cầu đầu đuôi của đài Thiên Huế lẫn đài Phú Yên thì ngày hôm nay bên mình nghiên cứu cho anh em những đường cầu mới và cái tỷ lệ thành công của chúng ta cũng rất là tuyệt vời rồi rất là tuyệt vời đại huế thì tuy rằng là không nhiều ngày hôm nay thì có bốn anh em thôi đấy chỉ có bốn anh em vào đại huế thôi mình thống kê lại chỉ có bốn anh em vào đại huế thôi nhưng mà cái tỷ lệ chiến thắng của chúng ta là 100% rồi đúng không ạ đấy trăm rồi bạn Minh Phúc đây là bạn vào được bao nhiêu <clears throat> đây hôm nay là bạn Minh Phúc vào được 800 điểm bạn vào 800 điểm lô ngoài ra thì bạn cả đường à, ba chân và cả đường cầu đầu đuôi nữa thì không biết là vào bao nhiêu thì không biết nhưng mà bạn đã vào 800 điểm lô thì là một cái kết quả nó rất là tuyệt vời rồi đúng không anh em và bạn Minh Phúc ra thì à, bạn Gia Bảo này Gia Bảo thì cũng vào đài Huế đấy <clears throat> bạn Gia Bảo thì vào à, thời gian đây vào khá là nhiều rồi và bạn đang dần đánh mạnh lên dần mạnh lên bởi vì là theo bên mình một thời gian thì các bạn có vốn rồi thì anh em có thể tự tin đánh mạnh tay cho mình đấy vẫn là đường cầu bạch thủ 15 vẫn là ba chân lô 415 515 đầu đuôi đó là 2772 thì à, mình chốt vào lúc 15 giờ 53 phút nhá ngày 15 à, tháng 5 đây giờ rất kết quả cũng như là ngày tháng rất là rõ ràng cho anh em rồi 15 chúng ta có 15 đúng không ạ Đấy. kết quả cũng rất là ok 415 này đầu đuôi là 2772 chúng ta cũng đã hoàn thành đó là con 27 à, đúng không anh em <coughs> ngày nay thì thật sự cũng rất là may mắn bởi vì là hai cái đường cầu đầu đuôi mình chốt cho anh em cả hai đài thì chúng ta đều chiến thắng cả Đài Phú Yên thì mình chốt cho anh cặp song thủ 4664 còn Đài Huế là 2772 thì chúng ta đều chiến thắng nhé. Đấy, xin được chúc mừng anh em Đài Huế một lần nữa và chúng ta cũng đã thành công rực rỡ tuyệt vời rồi. Còn có một số anh em vào Đài à, Đài Phú Yên này, đây bạn Trọng Khánh bạn này cũng vào bên mình rất là lâu rồi này. Đấy. Anh chốt cầu VIP để em vào lớn nhé. Bạn này vào bên mình cũng khá lâu rồi, đây là bạn à, Trọng Khánh thì à, những bạn mà không để hình avatar thì đồng ý cho bên mình à, đưa cái kết quả Zalo lên video thì bên mình mới đưa lên thôi còn anh em nào mà không đồng ý cũng như là quyền riêng tư của tất cả anh em thì mình không không cho lên bởi vì đó là quyền riêng tư anh em mà Tại Phú Yên thì mình chốt cho anh em vào lúc 15 giờ 56 phút ngày 15 tháng 5 đây kết quả đó là bạch thủ 97 ba chân lô vip đó là 197297 và đầu đuôi đó là 4664 đúng không và đây là kết quả của Đại Phú Yên này như vậy là rất là may mắn và vị trí giải đầu đó là giải à, của đài phú yên thì chúng ta đã nổ con 46 rồi đấy không phải để anh em chờ đợi lâu đúng không ạ ngay vị trí giải đầu tiên đã nổ cho anh em con 46 rồi nó cũng giống với kết quả của đài huế đài huế ngay vị trí giải đầu tiên đã nổ cho anh em con 27 này đài phú yên cũng vậy ngay vị trí đầu tiên đã nổ cho anh em 46 kết quả rất là rõ ràng đúng không anh em ngoài ra thì bạch thủ 97 và ba chân lô đó là 197 và 297 thì à, con 197 của chúng ta ở vị trí là vị trí giải 4.1 đúng không ở đài phú yên thì nó về sớm hơn anh em ạ nó về sớm hơn một chút so với đài huế thì nó cùng cả giải 4 cùng giải 4 cả nhưng mà giải 4 của Đài Huế thì nó đã nổ cho chúng ta là giải 4.7 còn Phú Yên là giải 4.1 chúng ta là ngày hôm nay thì đều nổ giải 4 đấy nha anh em nhé và 197 chúng ta cũng đã hoàn thành 197 bội số của giải 4.1 đó là 68197 đúng không anh em đấy như vậy là kết quả rất là rõ ràng cho anh em rồi đúng không ạ rất là rõ ràng rồi thì à, đài đài phú yên thì niềm vui đến sớm hơn sớm hơn rất nhiều so với đài huế sớm hơn rất nhiều bạn à, trọng khánh không biết là bạn này chơi ngày hôm nay chơi bao nhiêu điểm bạn không bảo đây ngoài bạn trọng khánh ra thì à, anh em có thể thấy là bạn phạm thanh hưng này đây bạn phạm thanh hưng thì thì bạn ấy vào rất là lớn ngày rất là lớn bạn theo mình cũng được 10 ngày rồi đấy đây là bạn có bảo mình là Bên ghi số hỏi em dạo này lấy số đâu mà đánh trúng thông hơn chục ngày thế Em bảo em tự nghĩ Đấy rất là buồn cười đúng không anh em Thì kết quả rất là ok rồi Thì thực sự là cũng rất là may Rất là may mắn Bạn à, Phạm Thanh Hưng ngày hôm nay tiếp tục Bạn đánh 3.000 điểm Hôm qua thì bạn đánh 3.000 điểm Hôm nay tiếp tục là 3.000 điểm này Một số điểm rất là cao đúng không anh em Rất là cao Thực sự rất là cao Đấy, mình sẽ chốt cho anh em, tất cả anh em đều một đường cầu giống nhau nhé bạch thủ 97, ba chân lông 197, 297 đầu đuôi là 4664. Mình chốt vào lúc 15 giờ 57 phút ngày 15 tháng 5 đúng không ạ? 15 tháng 5 đây. Đấy, thì à, cũng rất là tuyệt vời và may mắn 97 chúng ta đã hoàn thành 97 này, 46 này, 97 này. Tất cả anh em đều một đường cầu giống nhau và chúng ta cũng đã có những cái chiến thắng ngày hôm nay giống nhau. Chỉ khác nhau một chút là anh em nào đánh lớn thì chúng ta có lãi lớn mà anh em nào đánh bé thì là chúng ta có lãi bé thôi. Còn tất cả những đường cầu thì đều giống nhau cả với những con số mà mình chốt cho anh em thì à, đều là một đường cầu cho nên là anh em cứ cứ tự tin và chiến thắng thôi đây 3.000 điểm đúng không ạ quả rất là tuyệt vời <clears throat> ngoài ra thì có bạn Huy Hoàng cũng vậy bạn Huy Hoàng ngày nay cũng vào đường cầu của đài Phú Yên này tất cả anh em tất cả mọi người đài Phú Yên thì nhiều hơn đài Phú Yên thì đâu đó 21 anh em có 21 anh em ngày nay thì tính tổng ra hai đài thì có gần 30 anh em tham gia đường cầu bên mình thôi trong đó thì có 21 bạn đã vào đường cầu của đài Phú Yên rồi còn lại thì à, vào đài Huế Bạch Thủ vẫn là 97, ba chân lô vẫn là 197297 và đầu đuôi 1664 ngày 15 tháng 5 đây. Vào lúc 15 giờ 59 phút đúng không ạ? Giờ giấc ngày tháng rất là rõ ràng cho anh em. 46 có 4697 có 97. Đây. Đấy. Đúng không ạ? <clears throat> Ok và như vậy là những cái kết quả ngày hôm nay thì anh em đã đạt được những cái thành công nhất định và đặc biệt là chúng tôi cảm thấy rất là vui vì đã gửi đến cho tất cả anh em những cái đường cầu và đặc biệt là những người đường cầu này chúng tôi rất là tự tin chiến thắng để mang tới cho tất cả anh em những cái vốn và đặc biệt là có những cái khoản kinh phí để anh em hỗ trợ gia đình trong những công việc đặc biệt là anh em có thể là là, là có vốn để chúng ta trang trải cuộc sống đúng không ạ bạn này thì à, em tính lên 1.500 điểm bạn này ngày nay đánh 1.500 điểm bạn Huy Hoàng này 1.500 điểm 3.000 hay là thậm chí 7 800 điểm cũng là một con số cao rồi cũng là một số cao rồi cho nên là anh em mà có vốn thì anh em cứ vào lớn tự tin cho mình nhá ở trên đường cầu video ngày hôm nay thì à, thống kê lại một chút thôi ngày nay thì chúng ta chưa được thành, thành công nhiều lắm thì để chúng ta ngày hôm nay thì cũng khá là thấp chúng ta nổ con 38 giải à, đuôi của Phú Yên giải đặc biệt này đấy mình nghĩ là ngày hôm nay có rất là nhiều anh em theo cái dàn đầu đuôi của mình bởi vì là là mình có tham khảo một số kênh số khác thì cũng rất là nhiều bạn bắt cặp đầu đuôi này thì mình nghĩ là à, các bạn cũng không chỉ theo dõi kênh của mình mà các bạn có thể theo dõi những kênh khác nữa các bạn cũng đã biết nắm bắt được vấn đề đấy rồi đúng không em <clears throat> ok và như vậy thì à, chúng ta chỉ thống kê lại một chút cái kết quả ngày hôm nay thôi và sau đó thì à, à, mình cũng sẽ có một cái đường cầu mới cũng như là đường cầu tham khảo chốt số cho tất cả anh em cho ngày mai ngày mai là thứ ba đúng không thứ ba ngày à, thứ ba ngày ngày à, 16 tháng 5 đúng không ạ 16 tháng 5 này thì à, đầu tiên chắc là mình cũng sẽ tham khảo cho anh em đường cầu của đáy Đắk Lắk trước nhé Địa cầu Đắk Lắk của chúng ta thì à, ở vị trí là 10 x 63 ngày mai thì chúng ta có hai đài Đắk Lắk và Quảng Nam đúng không ạ? Đắk Lắk Quảng Nam thì chắc là mình sẽ tham khảo cho tất cả anh em đường cầu của đài à, Đắk Lắk trước. Cầu của chúng ta thì ở vị trí 10 x 63 nhá Đây. Mình sẽ cho nhỏ màn hình là một chút để vẽ cầu cho tất cả anh em có thể dễ nhìn hơn bởi vì là cầu thì mình vẽ cho anh em thì à, nhiều khi anh em bé quá thì anh em cũng không nhìn thấy rõ mà to quá thì nó cũng sẽ che đi cái đường cầu cho nên anh em không không thấy được nên là mình sẽ cho vừa đủ thôi để cho anh em có thể dễ nhìn này <clears throat> cầu của Đại Đắk Lắk chúng ta thì bắt đầu chạy từ ngày à, thứ ba ngày 25 tháng 4 nhá chúng ta có cặp đầu tiên đó là cặp 2882 này cầu chúng ta ở vị trí là giải nhất và giải 5 đúng không ạ giải nhất và giải 5 chúng ta cặp 2882 này vị trí 10 là con số 2 vị trí 36 là con số 8 Kết quả trả thưởng cho ngày thứ ba ngày mùng 2 tháng 5 thì à, chúng ta có con 82 đã nổ này. Nổ ở vị trí con 82 đã nổ ở vị trí đó là ở vị trí giải 4.1 nhé anh em nhé. Đây. Chúng ta đã nổ vị trí giải 4.1 cho con 82 này, được chưa? Như vậy tiếp tục cái đường cầu này thì à, chúng ta có cặp tiếp theo đó là cặp song thủ lô tô 2772. 2772 này. <coughs> Thì cầu chúng ta cầu vị trí 2772 thì à, em có thể thấy rõ đúng không ạ ngày à, thứ ba ngày mùng 9 tháng 5 thì chúng ta có con 27 này 27 thì nổi giải nhất luôn nhá anh em nhá 27 nổi giải nhất Đấy, cầu này thì à, cầu hai chiều có chiều cho nên ngày mai thì anh em cứ vào điều tay cho mình anh em tốt nhất vào điều tay cho mình cặp này ok chưa rồi và để tham khảo chốt số cho tất cả anh em cho ngày mai tức là ngày 16 tháng 5 đúng không mình sẽ tham khảo cho anh em cho đài đắk lắc cặp song thủ lô tô theo cầu là cặp 7997 cấp 1997 cho anh em ờ, theo dõi và anh em tham khảo nhé anh em trùng cầu kết cầu thì anh em có thể vào cho mình cặp này không trùng cầu không kết cầu thì anh em có thể dừng mức tham khảo được chứ ngày mai là ngày 16 đúng không 05 2023 này đây chúng ta là đài phụ Đắk lắc đúng không cặp xong thủ tôi là cặp 7997 mình ờ, khuyên thật với tất cả anh em nhé nếu như mà anh em mà xem được cái video này của mình và anh em yêu mến cặp này cùng mình thì uh, tốt nhất là anh em nên vào điều tay cho mình được chưa tốt nhất là anh em nên vào điều tay cho mình anh em đánh 50 50 anh em đánh hai con thì về một con thì anh em là cũng có lãi khá lớn rồi đúng không lãi khá lớn rồi cho nên là anh em đừng có lọc ra một con anh em đánh bạch thủ hoặc nếu như mà anh em thích lọc ra một con anh em đánh bạch thủ thì anh em có thể đánh cho mình lót con còn lại đúng không ạ ví dụ như mà anh em đánh 79 thì anh em lót cho mình thêm con 97 để uh, chúng ta có cái cái tỷ lệ nó an toàn hơn đúng không? an toàn hơn nếu anh em anh em đánh một con mà nó lại về con còn lại thì thật sự nó rất là đáng tiếc cho nên là mình khuyên thật anh em mà anh em mà thích cặp này thì tốt nhất là anh em đánh cả cặp hoặc là anh em đánh một con lót một con cho mình <clears throat> vậy cặp song thủ là cặp 27 và 72 à xin lỗi anh em là 7997 bài thủ sẽ là bài thủ 27 nhá <clears throat> đấy thì chúng ta có hai con đuôi 7 đó là 27 và 97 và một con đầu 7 đó là con 79 thì chủ yếu bắt cho anh em đầu đuôi 7 ngày à, hôm nay ngày 16 tháng 5 cho này Đắk lắc được chưa à, tiếp tục anh em Đắk lắc đã xong thì mình sẽ tiếp tục tham khảo cho tất cả anh em một đường cầu cho đài à, ngày mai nữa đó là Quảng Nam nhé <clears throat> Quảng Nam thì à, cặp xong thủ lô tô mà mình muốn gửi đến cho anh em đó là cặp 2662 cặp 2662 nhưng mà đường cầu thì đây đây là đường cầu cặp 2662 cho đài Quảng Nam nhé nhưng mà đây mình sẽ vẽ cầu cho anh em dễ nhìn bởi vì là cầu này ngày mai thì à, mình thấy thì cái tỷ lệ của nó thì nó cũng chỉ là 6 70 phần trăm thôi cái đài Quảng Nam thôi cầu này nó là đường cầu khá là đẹp rồi <clears throat> đây là cái đường cầu cho đài Quảng Nam nhé đây cầu bắt đầu chạy từ ngày à, thứ ba ngày 25 tháng 4 đúng không ạ chúng ta có cặp 4994 này anh có thể nhìn thấy rõ nhé 4994 <clears throat> như kết quả trả thưởng cho ngày mùng 2 tháng 5 thì à, chúng ta có con 94 đúng không ạ 94 chúng ta thì ở vị trí đó là vị trí giải 3.2 này chúng ta có con 94 à, đây vì hai cầu sát nhau quá cho nên là mình không không vẽ chi tiết được thế này anh em cũng có thể nhìn thấy rõ rồi nhá và tiếp theo thì à, chúng ta có cặp đó là 2552 đúng không ạ cặp 2552 này đây 2552 nhé Cộng 2552 thì kết quả trả thưởng cho thứ ba ngày mùng 9 tháng 5 thì à, chúng ta có con 25 này 25 chúng ta thì nổ giải à, đặc biệt luôn đúng không anh em nổ giải đặc biệt luôn nhá đấy nếu mà anh em có thể thích thì anh em đánh cho mình cặp 2662 đường cầu cho ngày mai đánh đặc biệt luôn cũng được tại vì đánh đặc biệt đánh đồ đuôi thì nó nó không mất nhiều chi phí của tất cả anh em và bù lại thì cái vốn của anh em có thể đạt được thì nó rất là cao đúng không đây như vậy là chốt số cho Quảng Nam cho ngày mai tức là ngày 16 tháng 5 thì mình sẽ bắt cho anh em cặp song thủ là cặp 2662 nhé. 2662 cho anh em tham khảo lựa chọn. 1605 2023 cặp tham khảo chúng ta cho đài Quảng Nam. hai sáu và sáu mươi hai mình thấy là cặp 2662 thì thời gian gần đây nó về khá là dày rồi mà cặp theo cầu thì cũng rất là đẹp cho anh em lựa chọn cho nên mình quyết định bắt cho anh em cả cặp này à, vẫn như là đài đắk lắc thì cặp 2662 cho ngày mai thì anh em vẫn nên vào điều tay cho mình bởi vì là mình đã một khi đã chốt cho anh em cả song thủ rồi thì anh em cứ tốt nhất là anh em vào điều tay tránh cái tình trạng của anh em đánh con này về con kia thì nó rất là buồn đúng không là buồn cho nên anh em cứ tốt nhất là vào điều tay cho mình song thủ lô tô của Quảng Nam là cặp 2662 theo cầu mình đã vừa mới vẽ cho tất cả anh em rồi bạch thủ ngày mai thì mình sẽ bắt cho anh em bạch thủ đó là bạch thủ con 31 à, à, nhá bạch thủ 31 và song thủ 2662 cho này à, Quảng Nam bao lô cho hai đài ngày mai thì mình sẽ bắt cho anh em một cặp đó là cặp 16 61 còn đầu đầu đuôi 10 số thì sẽ là cặp 0220 này 10 17 71 35 53 46 64 và cặp cuối cùng đó là cặp uh, 2 7 72 đấy Đấy, trên đây là những đường cầu tham khảo mình đã gửi đến cho tất cả anh em cho ngày 16 tháng 5 năm 2023 cho hai đài Đắk Lắk và Quảng Nam. Đắk Lắk bạch thủ 27, song thủ 7997, Quảng Nam bạch thủ 31, song thủ 2662. Bao lô cho anh em hai đài là cặp 1661 là đầu đuôi 10 số cho anh em tham khảo đó cặp 0220 1771 3553 4664 và 2772 anh chị em cũng như các bạn chú ý mình sẽ đánh tắt lại tất cả anh em một lần nữa là những đường cầu ở trên video mình chốt cho anh em là những đường cầu tham khảo anh em trùng cầu kết cầu anh em xuống tiền của mình không trùng cầu không kết cầu anh em nên dừng mức tham khảo thôi được chưa nên dừng mức theo dõi theo dõi để chúng ta nắm biết được những cái đường cầu và theo dõi để chúng ta có thể là kiểm tra lại cũng như là chú ý được những cái đường cầu mình chốt cho anh em như thế nào có tỷ lệ thành công ra sao được chưa và luận cầu bí số thua tha nợ lần thì anh em có thể liên hệ trực tiếp qua đội ngũ Zalo của bên mình nhé, đó là 0967 936 418 để nhận những cái đường cầu lô tô bạch thủ, những đường cầu đầu đuôi hai số và đặc biệt là những cái đường cầu ba chân có tỷ lệ thành công dường như tuyệt đối cho tất cả anh em. Zalo là nhóm VIP, đường cầu VIP cho nên là anh em vào được rồi thì anh em cứ tự tin chiến thắng cho mình và đặc biệt là anh em nào có vốn thì anh em có thể đánh mạnh tay nhá. Được chưa?